thời tiết gió quá anh em ạ mồi ta ra nha mồi ta ra của quảng lạng sơn gió quá gió lạnh quá chừng đấu nó mất sung giờ chỗ mình chỉ có tầm 7-8 à, độ thôi rất là lạnh gió này gió mà em mồi à, Tara của mình chơi vẫn rất là ok nắng thì em nó chơi hay hơn nữa anh em ạ hơi hạn chế góc quay nào oánh nào gió quá chim đậu không vững này bụi cũng gọi là có tí cánh video tiếp tục video quay mãi tay quá ngắt clip liên tục về ghép mọi tay luôn định bay đi hay định đánh đây không kịp nhìn chắc định bay nổi căng quá nó cũng dài ờ, chừng tiếp tục clip thúc nè máy này mà thúc thì xong rồi